Ok xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Cảm ơn các anh em đã chọn video của tôi làm cái nguồn giải trí cho anh em Nhân cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 Đấy anh em thấy không, nghỉ lễ mà tôi có được nghỉ đâu Đấy tôi vẫn uh, sản xuất video phục vụ anh em Chứ còn tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ Nhưng mà nghỉ thì tôi cũng chả đi chơi đâu cả Đấy, nhà thì có con nhỏ mà cũng đợt này cũng đang dịch Covid bùng lại Mà chọn những cái dịp nghỉ lễ bây giờ trời ở đông lắm anh em ạ mà tôi thì bây giờ tôi già tôi không xô bồ kiểu là cứ đến cái dịp mà nghỉ lễ các thứ tôi đi chơi nữa bởi vì đi chơi lúc này nó rất đông Tôi thường tôi chọn những cái ngày bình thường mới chơi Đấy <laughs> nên là Thôi thì đấy Nó lại hay ở cái chỗ là là, là nghỉ lễ như này thì lại chủ yếu là có thời gian coi như là ngồi để mà làm video phục vụ anh em thôi Nhưng mà tôi cũng muốn là là, là cũng, cũng được giống như anh em Đấy cũng muốn ờ, được xem Chứ mà tôi cũng chả thích chơi đâu cái tâm lý thì tôi cũng hiểu được anh em là cũng muốn xem đấy tôi cũng thế tôi cũng muốn xem tôi thì tôi lại không xem chính tôi <laughs> anh em ạ <clears throat> thế thì nó lại hơi bệnh quá tôi thì thường là tôi sau khi mà tôi đây nó gọi là làm việc anh em thì sau khi mà tôi sản xuất video xong làm việc xong phục vụ anh em thì tôi lại đi xem kênh khác đấy ví dụ một vài kênh như là kênh Ze quen này kênh chơi khuya hay là kênh x game 88 cũng là một trong những cái sự lựa chọn khá là hợp lý đấy rất là hay thì tôi ờ, thường là như thế anh em ạ Chứ còn bình thường xem xong thì cũng cũng cũng cũng giải trí được Đấy chứ còn bây giờ bảo tôi vào tôi chơi mà tôi giải trí Thực ra cái game này nó đâu phải game giải trí đâu Mỗi lần chơi coi như là căng hết cả lão Đối với tôi mỗi lần chơi game như là một trận chiến Như đâu có được thư giãn <laughs> tí nào đâu <clears throat> Dã man thật sự Đó ok cái trận hôm nay thì tôi cũng uh, cũng, cũng hướng đến là chơi cái bộ metelit đỏ nha anh em nhá đùa chứ thật sự là mấy lần cũng định chơi đấy nhưng mà có được chơi đâu đấy cứ gấu assassin ra cái là lại quay xe bây giờ cái cái tôi tôi tự nhiên tôi lại thấy cái bộ assassin nó lại ngon quá anh em ạ không hiểu sao chơi rất sườn kiểu ra con gấu được được được, được con gấu assassin xong rồi đánh nó chả khác gì con già luôn đấy con già meta mét nó như nào thì con gấu nó cũng thế thôi con gấu nó khó hơn nó không tự tự mua được mà phải câu câu gấu con con con già thì nó ra nó dễ hơn đấy rồi tạm thời như này là khỏe này hai đỏ kẹp với cả ba wario con già thì nó luôn ra được anh em ạ còn con gấu không luôn ra được chính vì thế là nó vẫn có một cái gì đấy mà nó vẫn khó chơi hơn so với cái bộ mết nhưng mà cái hiệu quả của nó thì đem lại thì cũng rất là ok đấy đấy tôi là tôi cứ ghép đầu game này thì tôi cứ ghép cái ờ, chấm lan bây giờ mà ra một con uh, gấu assassin là có thể chơi được hoặc tí nữa là chuyển sang đỏ rồi đồ cho ngộ không thì cũng phải dùng chém lan thôi ủa bây giờ mới để ý có ông tên là phan tuấn cơm ờ, game nó chơi <laughs> Ồ, dã man thật sự Than tuần cơm luôn mà à, Hay nhở Không biết ông nào đây Chắc fan đặt tên hẳn là fan tuần cơm này Chắc là cũng biết tên ở trên Trên trên ờ, trên uh, kênh ấy nhở Chưa thấy lên tiếng Chưa thấy lên tiếng Thôi tôi tôi cứ để cho người ta chào trước rồi Không biết ai luôn Có mấy anh em đặt tên là fan tuần cơm Với cả đệ tuần cơm đấy à, tôi, tôi biết có một vài anh em là đặt tên như thế Ui con có con sói này Nhưng mà tất nhiên là tôi cũng sẽ không ờ, có mua sói này tôi up lên hai làm gì cả Bởi vì uh, nếu mà tôi chơi đỏ tôi cũng sẽ form đỏ sớm thôi Ơ <laughs> Ơ đây này ơ này Chuẩn bị uh, tôi form đỏ sớm thôi anh em ạ Nhưng tôi không bán gấu tôi mua con sói đâu Rao này thắng thì tôi sẽ mua Skull Hunter anh em nhá Đấy anh em thấy không Tôi bảo fan của tôi mà chỉ còn fan Tuấn Cơm này thì chắc là cũng không có Tuấn Cơm khác đâu <laughs> Ok không? Khỏe không? Được đấy, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được Nếu mà không ăn được rau này thì Tôi nghĩ là ăn được thôi Không có lếu, không có lếu Không có lếu, không có lếu, uh, khỏe thế Metalit khỏe đấy mèo này mèo cũng ngon này oh, tôi tôi sẽ form bốn đỏ sớm tôi không có đá qua mấy cái bọn kiểu warrior biết làm gì cả <clears throat> cái bộ này mà chơi ờ, ví dụ như là ra được bốn gấu ấy, thì chơi ở level 8 sẽ là bốn đỏ bốn gấu thôi đấy kiểu như thế bây giờ tôi ra ba con gấu rồi mà nên là ở level 8 bốn đỏ bốn gấu làm gì có slot cho con cáo đâu đúng không Là con sói đâu đấy nó không chơi biết Xác định luôn là không chơi bit Bit thì tặng tầm này thôi Đầu game ờ, khỏe giữ máu Vớ vẫn thua không? Thua rồi Quá Ăn nổi không? Ơ ờ, đừng bảo ăn được nhá Ừ ăn được không? Trông có vẻ như giống như là ăn được vậy Hơi khó, hơi khó, hơi khó Ăn được không? Tiếp cận được con con con súng rồi này ớ ơ ơ ừ vẫn được anh em ạ hay quá nhở gấu gánh kèo thế nhở gấu bố tín thật đây rồi anh em ơi bốn gấu rồi này thôi bốn gấu kẹp hai đỏ thôi anh em ạ này có có mất chuỗi không nhở Trông giống như là sẽ là mất chuỗi vậy Nhưng mà cái cái round này tôi chưa áp được lên 7 Để tôi kẹp ba warrior vào Chứ còn nếu mà lên 7 được cho kẹp cái con sói vào thì cũng ngon đấy ba warrior kẹp sói Thế là coi như là 5 con Con sói đã đẻ hai con đệ nữa Khá là nhiều thời gian để câu kéo để con gấu gấu, gấu tổ nó, gây đam Đầu game này gây đam bằng gấu tổ đấy anh em ạ Khỏe luôn Được quá nhờ Ừ Hay quá anh em ơi Rồi Có chuỗi luôn mà Ừ Trứng này Cơ hội để có thể là Đập trứng này cho một con gấu ở đấy lên hai sao Nhưng mà bây giờ gấu mết mà lên hai sao Thì tôi đập trứng vào thì nó lại không được Nó lại không có đồ anh em ạ Thế chứ nị nó lại không có đồ nên là bây giờ chỉ có gấu assassin thôi mà gấu assassin mà nếu mà chả may mà gấu assassin nhá nó có ra mà tôi có quả trứng ở đấy mà nó ra hai con gấu assassin ấy thì tôi lại đập trứng cho gấu assassin những cái vấn đề ở đây là nếu mà có gấu assassin rồi mà lại chơi metallic kẹp đỏ thì nó phí lắm anh em ơi con đấy đưa ra là bây giờ ấy nó chỉ chơi hai bộ thôi là bộ bit với cả bộ assassin thôi Chứ còn bây giờ mà kẹp cái layup khác vào nó yếu Không khỏe ấy da Wow <laughs> không không không không không không có ý định chơi assassin đâu nhá nhưng mà nếu mà là một cái con gấu assassin hai sao thì tôi cũng không từ chối đâu <laughs> tôi không từ chối đâu rồi cho thì mình xin thôi ok Quên mất anh em fan ờ, tuần Cơm vừa nói là gặp tôi đỏ rồi Anh em nói thế tôi lại hơi ngại đấy Thực ra tôi mới là cái người mà phải nói thế <laughs> Anh em tin được không? Tôi mới là cái người phải nói là là, là gặp anh em là đỏ rồi Bởi vì là rõ ràng May là gặp fan đấy anh em ạ à. Chứ gặp anti-fan thì nó lại không đỏ lắm đâu <laughs> Gặp anti-fan thì thôi Mệt đấy, không đỏ đâu ờ, ok À mà có anh em bảo là, là, là thế nào đấy tôi lại uh, gặp anh em ở trong game tôi lại report anh em. Ủa. Hôm nay tôi lên cái clip xong rồi là anh em bảo thế thì tôi chịu thôi. Chả biết thế nào. Bây giờ có fake đấy anh em ạ. Anh em xem là có đúng tôi nhá anh em nhá. Đấy, có comment cho anh em cái ID của tôi rõ ràng rồi đấy. Tôi chỉ có chơi hai cái ạc thôi. Và hai cái ạc đấy thì nó cũng rất là công khai, rõ ràng nha anh em nhá. Tôi chưa bao giờ tôi giấu anh em hai cái ạc của tôi cả Đấy một cái ạc thì là ạc chính này thì là IX7T8 e Đấy còn cái ạc mà tôi đây cái ạc tôi đang chơi đây này nó là cái ạc phụ thì là nó là cái ạc ừ, tôi chuyên để tôi sản xuất video thì nó là cái ạc là IUMXK e đó chỉ có hai cái ạc cái thôi và hai cả hai cái ạc đều ở rank queen nha anh em nhé đang ở rank queen còn tại sao mà mà mà tôi lại phải dùng cái cái hai cái ạc bởi vì là cái ạc này này nó là cái ạc phụ thì cái ạc phụ ấy thì chủ yếu là để test game để làm content thì nó đỡ bị mất cái chỉ số đẹp ấy cái chỉ số đẹp ở trong ranh ấy thường là chơi ạc chính thì tôi thường tôi không có chơi những cái line up mà nó yếu những cái line up mà test game hoặc là làm content đấy anh em cũng biết là làm content thì sẽ có rất nhiều những cái line up độc dị lạ là một này ừ, thì phải chấp nhận là mất cái chỉ số đẹp hoặc là uh, vào trong mỗi cái meta mới là phải test rất nhiều cái đội hình khác nhau đấy từ yếu đến mạnh phải chơi nhiều thì mới biết được bộ là mạnh bộ là yếu mà bộ nào chơi được bộ nào counter được meta thì lúc đấy là phải xác định là chấp nhận thương đau thôi hy sinh top 8 nhiều lắm đấy là lúc đấy thì cái chỉ số của tôi tự nhiên nó tụt đi thảm hại đấy nên là nếu mà chơi ở ạc chính ấy thì rõ ràng là cái việc đấy nó nó nó không khác gì là làm cho cái ạc có chỉ số đang đẹp đấy đang tỷ lệ thắng đang đang là 2.8 Tỷ lệ top 1 ấy đang 2.8 Thậm chí là có những cái lúc đang 2.1 Tự nhiên vào vập vào mấy cái bộ mà đang meta mới chưa biết gì ấy Một phát cái là xuống 3.4 luôn Thế nên là thôi thì có một cái ạc nó chuyên để làm cái điều đấy Thế đó Chơi thoải mái luôn Có một cái ạc như thế tôi có thể test thoải mái Đấy mà không sợ bất cứ một cái chỉ số nào cả bị tụt đi Coi như cái ạc phụ của mình Đấy để test game Cũng như là để phục anh em với những cái content hay vào đây nếu mà chả may mà có thua thì cũng chả sao Đây mất chuỗi rồi này Round 12 mất chuỗi luôn ạ Hơi đen nhỉ Hơi đen Tôi thì nếu mà đồ mà tôi chưa chốt ấy, thì tôi cũng cũng đập trứng cho con gấu mết Sau tôi quay xe tôi chơi sang mết đấy Nhưng mà mết bây giờ nhiều anh em kêu lắm Tôi cũng không muốn chơi Meta mết thì nó vẫn là meta thôi nó vẫn chưa có có có hết đâu anh em ạ à, vẫn là meta mét thôi nha anh em nhá mà cái bọn này tôi không thích chơi thôi tôi bán luôn mấy con gấu mét lên được hai cũng chả chơi hết slot rồi bộ này chơi ở 8 nó là có thể là bốn gấu kẹp với cả bốn đỏ đó đấy còn bây giờ ra, ra gấu assassin được trứng đấy rồi tôi quay xe nhanh thôi chứ tôi cũng chả có giữ được gấu mết bốn gấu làm gì cả ra gấu assassin hai sao phát là tôi coi như là tôi tôi, tôi chơi xin luôn Đấy, chơi đỏ hay chơi xin phụ thuộc vào cái con gấu assassin nó có lên được hai sao hay không còn gấu tổ lên được hai sao chắc là lại chơi uh, ờ, metalit xong tí nữa dồn đồ cho ngộ không thôi à, <laughs> thôi anh em ơi thế thì chắc là anh em cũng biết là tôi sẽ chơi cái gì vào đây Chết mẹ nhưng mà <clears throat> trận này kiểu không không không có ý định chơi từ đầu ấy Nên là không lấy đồ chuẩn ừ, Đồ này chưa chuẩn đâu nhá Đồ là phải cấp điên đầu tiên á Cấp điên Kira hai món trấn phái không có <laughs> hai món trấn phái đây là trấn phái không phải của bộ này anh em ạ trấn phái này là trấn phái của bộ đỏ tôi lúc đầu tôi định chơi đỏ metallic cơ nhưng mà bây giờ con này nó ra lên hai sao thì thôi thôi thôi tôi lại quay xe thôi Chứ còn gấu assassin mà lên hai sao mà lại kẹp đỏ thì tôi, tôi, chơi thế thì sai lắm Chơi thế thì là nó, gọi là bị ngu ấy Gấu assassin hai sao đi kẹp đỏ thì đam không có nhau <laughs> Không có đam Yếu Thôi Quay xe anh em nhá Chuẩn bị ừ, bốc mấy cái con assassin vào nữa Đây này, ui rồi tư tế luôn này Thôi chuẩn bị bốc mấy con assassin vào thôi anh em ạ à. Lên 8 nó kẹp được vào thêm tư tế rồi đã Kẹp thêm hai Saman tư tế Đấy, coi như là con school Hunter là con ờ, đóng vai trò là con tăng cơ giống kiểu con gấu ấy Cũng được thôi Thế là được rồi Mà cái con gấu assassin 2 sao này Nó sẽ giúp tôi làm được những cái cái cái chuyện khác So với những cái clip gần đây tôi up lên là cái con gấu assassin nó chỉ gọi là đánh tạm thôi bởi vì nó không lên được hai sao thì là cái con gấu assassin nó chỉ đánh tạm ở trong cái bộ bộ assassin sau đó thì chuyển co sang là sa linh chưa cái con này nó lên hai sao thì tôi nghĩ là có khi là co luôn anh em ạ bởi vì đồ nhá nếu mà không có cấp điên thì sa linh assassin chưa ngon à, không ngon bằng con này đâu nó không có cấp điên thì cũng chỉ vớ vẩn thôi có kira không Món đồ tiếp theo tôi lấy thôi cái bờ trước Từ từ đã Kệ Ghép được Đồ thì vẫn ngon hơn anh em ạ à. BKB luôn này Đóng BKB luôn đánh 10 mét Không nói nhiều Tôi là bây giờ cái meta này tôi cứ đóng Chắc chắn là tôi đóng một cái BKB ở round 15 <laughs> Món đồ thứ ba mà tôi lấy ấy, Nó chính là cái BKB đây anh em ạ à. Hai cái món đồ đầu tiên ấy Nó là sẽ là cái trấn phái Còn cái uh, món đồ tiếp theo nó sẽ là cái BKB Tức là, là cái món đồ thứ ba đấy hai món đầu tiên lúc nào nó sẽ là trấn phái Trấn phái của mết thì nó sẽ là gậy uh, bão này Đấy và huyết trượng là hai cái đầu tiên Cái thứ ba sẽ là BKB luôn Còn nếu mà trấn phái của của của đánh tay ấy, thì nó tùy uh, xem là đội hình gì Nếu mà là đội hình uh, đỏ thì nó sẽ là cái ba tia đầu tiên Và cái đến cái búa xét sau đó là BKB luôn Đấy, Còn uh, Hunter thì cũng búa xét Búa xét đầu tiên này Đấy, búa xét đầu tiên xong ba tia xong rồi cũng là là là là, là, là BKB luôn. Đấy, tức là lúc nào cái BKB nó cũng đứng ở cái vị trí thứ ba mà tôi lấy. Đấy, cái món đồ thứ ba. <clears throat> Còn cái bộ môn này thì tôi uh, tạm thời tôi lấy cái chém lan thì thực ra là cũng đầu đầu game ấy là cũng định là chơi bây đỏ. Đấy, chém lan thì là để cho chân phái của ngộ không. Hoặc là cho phong vũ. Đấy, Nói chung là đầu game thì cũng xác định là nếu mà định chơi cái gì sẽ lấy cái món đồ trấn phái đầu tiên. Đấy, hai món đồ trấn phái đầu tiên. Sau đó là đến uh, cái BKB. Bây giờ là tôi chơi là như thế đấy anh em ạ. Tôi tôi ghép chơi mấy cái thằng chơi mết lắm nên là tôi lúc nào tôi cũng sẵn sẵn sàng là ghép một cái BKB luôn. Mặc kệ những cái thằng khác luôn. Không lấy giáp thép luôn. Bình thường là tôi sẽ lấy cái giáp thép ấy. À, bây giờ tôi không lấy giáp thép. <laughs> giáp thép ngon mà giáp thép đầu game vẫn ngon nhưng mà bây giờ có mấy cái thằng bết ghét cứ lấy bỏ cái giáp thép luôn lấy luôn cái bkb coi như là cái vị trí của giáp thép là tôi không dùng nữa đây rồi tôi vẫn cứ sẽ là để bốn gấu vào để tôi câu lấy một chút tiền đã cho nó có thể uh, gia tăng được cái lượng tiền chúng ta có thể lên 26 lên được 10 là ok nha anh em nhé 26 lên 10 bộ này ở level 9 thì thì thì nói chung là cũng mạnh rồi ấy, nhưng mà lên level 10 chúng ta sẽ kẹp được là Warlock và thêm được Kira nữa, tức là vừa 26 vừa có cái món đồ Kira là chúng ta có thể là cho vào luôn. Còn nếu không ờ, chúng ta muốn Kira ấy ở cái giai đoạn 26 mà chúng ta chưa lên được 10 thì phải hy sinh một là cọc hai là chúng ta sẽ phải hy sinh là bit thì cái bộ assassin này nếu mà chúng ta bỏ bit đi thì nó cũng khá là yếu kẹp bit vào cái bộ assassin này nó vừa với vào game ấy vào uh, trận đấu đầu trận đấu nó khỏe lắm nó sẽ không đợi cái stack của cái bọn bọn bọn bọn kira nó không cần đợi nó gây đam ở cái nhát đánh đầu tiên ấy Mà nó cộng thêm 15% đam nó khỏe lắm Đấy con, con gấu lại cũng thế mà Đầu game vào phát cộng thêm 15% đam tung trưởng Siêu khỏe Ok Thiếu một con assassin nữa thôi Nói chung là bây giờ kể cả nếu mà không có form được ờ, uh, 6 assassin thì cũng vẫn ok anh em ạ Bởi vì gấu assassin nó lên hai sao rồi nó Con này nó lên hai sao nó gánh lắm Nên là yên tâm Đấy một khi mà đã lên con này thì Gần như là tôi nói rồi gần như là nếu mà anh em chơi chọn cái con đường assassin ấy Nếu mà lên được gấu assassin hai sao mà chơi con đường assassin ấy thì gần như là top 1 rồi Nó dễ chơi lắm anh em Chỉ là sớm hay là muộn thôi Bởi vì Chúng ta không mất quá nhiều tiền để chúng ta có thể up lên 10 Up lên 10 kiếm được sai linh dần dần thôi là nó sẽ mạnh thôi sai linh lên 2 sao ở trong bộ 6 assassin thì nó là tối thượng rồi Và kể cả sai linh không ra được ấy Mà cái con gấu assassin nó lên được 2 sao ấy Thì nó cũng nằm chùm Ở trong con game này luôn Khỏe lắm Tôi thấy có anh em kêu là cái con gấu assassin lên 2 sao vẫn yếu Thì thực ra con gấu assassin nó có mạnh hay không ấy Thì nó phụ thuộc vào xem là nó chơi ở trong cái line nào thôi Nếu mà nó chơi ở trong cái line của nó ấy, Tức là cái line kích hệ Assassin ấy Thì nó rất khỏe Anh em thấy cái con này nó yếu bởi vì anh em chơi chưa chuẩn thôi có nhiều anh em là mặc định là chơi cái bộ 6 assassin ấy Là kết hợp với cả cọc đúng không? Kết hợp với cả Kira, kết hợp với uh, Warlock và Exorcist và Beat Tức là sẽ có gấu này, có Sao Ripper và có thêm cái con uh, một trong hai con cọc là con Khan hoặc là con uh, Tư Tế Đấy, sau kết hợp với 6 Assassin Thì đúng Đấy là cái bộ 6 Assassin tối thượng Khi mà anh em chơi chuẩn bài thì nó là như thế Nhưng mà có những cái trường hợp ấy chúng ta sẽ không chơi như thế nha anh em nhá Đặc biệt là những cái trường hợp mà ra con gấu assassin lên hay sao Anh em tin tôi không? Nếu mà anh em không tin thì tôi sẽ chơi thử cho anh em xem Nếu mà ra gấu assassin hai sao nhá Tôi khuyên chân thành anh em một câu luôn Chơi 9 assassin hàng Ryu Kẹp với Kira Hoặc là kẹp với Beat ở level 10 Khỏe Anh em cứ tin tôi Nó khỏe hơn nhiều Chơi nếu mà chơi nhá mà Ví dụ như trận này nhá Không có đồ trần phải đúng không Chơi như thế luôn Đấy, tôi tôi mua hẳn 9 con assassin luôn cho anh em xem Chứ còn không có 6 assassin đâu 6 assassin nó chỉ là gọi là là giai đoạn chuyển bài thôi Đấy, chúng ta chuyển qua 6 assassin trong tí nữa chơi 9 assassin Ốc 2 à? Ốc 2 à? Ốc 2 à? Ốc 2 ô ăn được không không ổn rồi thế thì không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi mất chuỗi rồi nhảy phát lửa con gấu nữa mà nó solo với con ốc thì thua ơ mà chuyện này có người chơi assassin này căng nhở mà đồ đẹp quá nhở đồ chuẩn phải thế nhở đồ tôi toàn đồ gì anh em ạ nó lại không có đồ đam hơi đen Đẹp quá, thôi chuyển nó chín ra xin nha anh em nhá Nó sẽ là bù cho cái lượng đam của tôi nó còn thiếu đấy anh em ạ Con gấu này chắc là chơi hai sao thôi Tôi không chơi gấu ba làm cái gì cả Tí nữa tôi sẽ chơi chín assassin nha anh em nhá Chúng ta có toàn những cái đồ dở hơi ăn cắm lợn Nhưng mà chín assassin nó sẽ giúp cho cái lượng đam của nó tăng lên tối đa để rồi anh em xem là cái liệu rằng 9 assassin này đánh với 6 assassin kẹp cọc ấy Nó có ngon không nha anh em nhá Đấy hôm nay có một trận đấu mà chúng ta test thử luôn Có người chơi assassin ở trong trận đấu này Đấy test được luôn Quá ngon Anh em sẽ thấy là cái con gấu assassin này nó không hề yếu Chẳng qua là anh em là chơi nó bị sai thôi Tôi thậm chí trận này nhá Không có đồ luôn nhá anh em nhá Anh em nhìn đồ của tôi này à, Đồ này là đồ chơi mết nhá Và tôi sẽ thử cho anh em xem con gấu assassin này không yếu đâu không yếu đâu anh em ạ lên hai sao tín lắm anh em cứ chơi như tôi là được lên hai sao đừng có chơi ờ, đừng đừng đừng có chơi sáu assassin chơi hẳn chín assassin cho tôi đây này ra là cáo này đấy, đủ chưa nhở đủ chưa đủ đấy nếu mà bây giờ mà, mà thay ra là đủ đấy nhưng mà có một con con gấu hay sao thì lên 10 10 ngon hơn Từ từ đã anh em ạ Đợi 26 lên 10 kẹp gấu với cả 9 assassin Nha anh em nhá Còn để như này thì tôi thấy vẫn ngon hơn <coughs> Để này vẫn ngon hơn Anh em biết tại sao không? Bởi vì là con gấu ấy nó lên 2 sao nó, nó tăng cho tôi Nó tăng cơ Sau đó chúng ta có hút máu Chúng ta có, có, có trừ giáp nữa Có cọc nữa Nên hiện tại như này vẫn ngon hơn Nhưng mà khi mà lên được 10 thì nó khác lên đường 10 thì một là Kira này, 9 Assassin này. Đấy. Hai là chúng ta có thể là là là beat. Đợi một chút chịu khó một chút anh em ạ. Chắc chắn là round 26 tôi lên 10 đó. Đồ tôi cũng cũng cũng từ từ đã. <clears throat> tôi cũng chưa muốn ghép bởi vì là Blink thì cũng cần đấy Blink thì tí nữa sẽ cho uh, cho Sailing hoặc là cho con uh, Phantom Queen Sẽ phải có một cái Blink nữa Nhưng mà tôi cũng muốn là có một cái cấm đánh nữa anh em ạ Nên là thôi từ từ Chốt gì vội đâu Máu thì còn nhiều đúng không Máu nhiều Đội hình thì cũng nói chung là cũng ổn Khỏe Tôi cũng chưa muốn chốt mấy cái món đồ mà thực sự là chưa cần Đấy, gấu assassin clear khỏe lắm anh em ạ Bây giờ nhưng mà nếu mà có thua tôi lọt đúng một con thôi mà Tôi chỉ lọt đúng một con thôi Có thể là chúng ta sẽ thua một cái con co trong cái đội hình của địch Rồi Lên 10 nha anh em nhá 9 xin chín assassin sau đó thì kiếm dần mấy con kiểu Phantom Queen 5 đô vào Thay cho những cái con một đô đó Chúng ta chưa đẩy cấp thì chúng ta không có Hyperon Chúng ta không có nuôi những cái con một đô làm gì cả một đô hai đô rồi bỏ dần đi đâu Sẽ nuôi những cái con mà dạng kiểu bọ cạp ấy và có khống chế Mấy con khống chế Thì uh, nó rất là ok Kiểu ốc này, bọ cạp này Đấy, hay là con uh, con uh, con lick là những con có khống chế Phantom Queen thậm chí là cả con rồng mập nó cũng có khống chế luôn nó chính là cái khống chế khạc của nó khạc của nó vào giảm tốc đánh thì nó vẫn là khống chế đồ si đá quá nhờ anh em nhờ đồ rất là si đá luôn đâu có gì luôn <laughs> đồ lấy được cái bkb ạ ôi vãi đái thật không có đồ đam luôn à lấy được cái bkb hai nhưng mà bkb hai có mết đeo đâu chán thật sự Cấm đánh à Này chỉ lấy được cấm đánh hai Lấy BKB 2 và lấy cái đao quỷ Nhưng mà lại không ghép được cái gì cả thì cái cấm đánh hai tôi nghĩ là ngon nhất rồi gì đó Nhưng mà nếu mà bây giờ anh em bảo tôi không ghép cái cấm, cấm đánh mà tôi bây giờ tôi đợi Tôi kiếm cái đồ Kira thì có được không? Nhờ anh em nhỉ Đợi mấy cái nhà chết đi xong rồi nó sang cho tôi cái cái hồi máu ấy. Cái nhẫn hồi máu tôi ghép được. bây giờ tôi thiếu mỗi cái hồi máu ấy mà. <coughs> Bây giờ ghép ghép ghép ghép cấm đánh rồi nó lại phí quá nhở Đồ không không có đam ấy. Cảm giác mà bây giờ kép cấm đánh nó, nó sai lắm anh em ạ Thôi chắc là tôi đợi đó, Bây giờ cũng sắp có nhà sắp đi rồi Huyền Hải phòng còn 10 máu sắp đi không? Ui ra kiếm gãy ạ Chả ghép được cái gì luôn Chuyện này ờ, đen quá Không có cái dao để ghép với cướp điên Đồ không có đồ anh em ạ Chuyện này chưa chắc đã top 1 được Đồ quan trọng lắm có những cái trận đấu mà anh em thấy là nó bị yếu là bởi vì là anh em đồ của anh em ấy nó cũng lởm ấy Giống như là tôi ở trận này này Anh em thấy đồ lởm không? Đồ vớ va vẩn luôn Không có đồ cam Đấy 26 không có đồ cam phải đợi tận ra 30 Không biết là liệu rằng là có cho tôi được một cái nhẫn không Tôi chỉ cần một cái nhẫn hồi máu thôi Một cái nhẫn máu thôi các bạn ơi Đây này chúng ta cũng sẽ gặp một cái bộ chơi y hệt luôn Nhưng mà nó đang chơi co một con ốc Ôi mà dạo gần đây nhiều người chơi chơi chơi assassin phết nhỉ không biết là có vẻ do cái ảnh hưởng của ờ, cái những cái clip của tôi up lên dạo gần đây không? <laughs> không biết là có vẻ do tôi không? Chuyện này là, là anh em cũng có thể thấy là có người chơi Assassin nhưng mà sắp xuống hố rồi. Co bây giờ tầm này thì không thể chơi ốc được. Phải là co 5 đô hoặc là co 4 đô 2 sao là chơi bằng cáo cơ. Ốc tầm này phải 3 sao mới chơi được nha anh em nhá. Còn hai sao thì không gánh được đâu. Đấy, tôi bây giờ vẫn còn ốc một này, nếu mà phụ thuộc vào con ốc thì chết rồi chơi may quá tôi lại lại ra con gấu assassin tôi mới quay xe đấy chứ còn bình thường nếu mà chơi cái bộ assassin là phải ốc hai sớm ấy chơi là mới yên tâm chứ còn ốc mà ra muộn quá thì cũng không chơi đâu lúc đấy thì máu tụt nhanh lắm anh em ạ trước khi mà ra là cái con cáo hai sao là phải có con ốc hai sao nó gánh còn ốc mà không lên là hai sao sớm mà lại phải đợi đến lúc mà ra con cáo hai thì lúc đấy nó muộn nữa rồi sợ là không trụ được mất Phan Tuấn Cơm <laughs> bây giờ có khi cũng hấp hối đấy Tôi thấy là hết tiền rồi ở level 9 mà đang khá đuối cứ cứ từ từ anh em nhá tôi và tôi có nói anh em là là sẽ chuyển sang 9 assassin nhưng mà cái giai đoạn này nó chưa lên được hai sao ấy nên là không chơi ở đâu anh em ạ bây giờ tôi đang có những cái con tăng cơ hai sao to ở phía trên những cái con đấy nó giúp cho con gấu nó có thời gian nó gây đam còn bao giờ phải full hai sao thì tôi mới chuyển cơ Bao giờ tất cả những cái bọn assassin phía dưới ấy, nó lên được hết hai sao thì tôi mới chuyển sang là 9 assassin nhá anh em nhá. Chứ còn bây giờ tôi chưa có vội đâu. Để như này nó giữ máu hơn anh em ạ. Hy vọng là sau tôi sẽ có một cái nhẫn hồi máu rồi tôi ghép cái món đồ kia ra phải có một trong hai cái món đồ trần phái chứ nếu mà không có bất cứ một cái nào cả thì dễ toang lắm xác định luôn là nếu mà không có đồ trấn phái thì không top một được đâu anh em ạ phải có một trong hai ít nhất là một trong hai anh em nhá cấp điên ok ui rồi ôi dạ, dài các này thế đi ghép giáp xoay à vãi đái thật <clears throat> thế này thì ghép được giáp xoay à ghép được cái giáp xoay Cái trận Cái round này ấy, mà nó không ra cái đồ trần phái tôi cũng chốt đồ thôi anh em nhá Tôi cũng chốt luôn Chứ còn không không không có đợi lâu à Không có trần phái thôi đành phải chịu thôi Chấp nhận thương đau là top 2 thôi Chứ còn uh, top 1 thì nó phải có trần phái cơ ủ thằng này to đấy To đấy, to đấy, to đấy God gót nhưng mà lại kẹp metalit à vãi đái thật gót metalit thì cũng chả sợ lắm metalit lại còn gót đồ lấy kiểu lửa lạc lửa mỡ à vừa đánh trưởng vừa vừa đam à ôi rồi đâu có đồ luôn này anh em này rao 25 rao 30 không có đồ thế chịu chịu à chuyện này chịu à Luôn cho lên 2 sao hết đã anh em nhá Chán thật sự U uh, từ từ nhá Bán con này đi Chả có đồ chân phái <coughs> Ghép cái BKB vậy sai Silent Assassin Đây rồi Ui thằng này bốn cọc À tôi biết cái bộ này bốn cọc kẹp bốn bốn cọc kẹp bốn gót kẹp Metalit á metalit là hệ À đúng rồi metalit là hệ Chính vì thế nó có thể được giảm cooldown Ừ, cũng hợp lý đấy nhở cũng hợp lý đấy cũng hợp lý đấy cũng hợp lý đấy bộ này cũng khỏe bộ này khỏe tôi biết tôi biết cái bộ này trước đây là khi mà mới ra phong vũ ấy là tôi cũng chơi bộ này rồi khỏe đấy anh em ạ bộ này khỏe bốn cọc kẹp bốn uh, gót kẹp bốn metalit kẹp được cả bốn saman nữa cơ bốn cọc bốn metalit bốn saman chuyển level 10 Biết biết biết biết biết Tôi biết cái bộ này Khỏe đấy Nhưng mà phong vũ phải lên 3 sao Rồi Khỏe phết rồi đấy nhở <coughs> Bây giờ thiếu cái con bọ cạp lên được hai sao thôi Là chúng ta full đội hình hai sao Sau đó tôi chắc là tôi vứt hết mấy cái con uh, Con con Ví dụ như là con uh, Velom Thì không có Kira thôi Chắc bỏ thôi cho kẹp gấu ở level 10 9 assassin Đấy, Đối thủ chơi đội hình giống hết ta Có ngộ không hay sao rồi Chưa chắc tôi đã thua Có khan có ngộ không rồi đấy Nhưng mà đấy anh em thấy không Gấu assassin không đồ luôn nhá Yếu anh em bảo yếu Yếu là mà yếu Yếu như nào cơ Yếu như nào Ờ yếu thật <laughs> Đồ đối thủ thì anh em nhìn xem đồ đối thủ thế nào Chém Lan rồi Kira Toàn chấn phái thế kia thì nói chung là thua thì cũng đúng thôi Nhưng mà anh em thấy tôi đánh ngang ngửa luôn Sẽ có round tôi sẽ chiến thắng <clears throat> Mà anh em tin là bây giờ tôi bỏ cái bộ 6 assassin tôi chuyển sang 9 assassin Tôi kẹp cái con gấu gấu bít vào rồi tôi chuyển sang 9 assassin xong tôi cho gấu nó quẩy tôi, tôi ăn được không? Anh em tin không? Anh em cứ tin tôi Tí nữa tôi sẽ thử anh em Bình tĩnh Lên lốt con bọ cạp lên hai sao đã Anh em nhá Tôi cần cái con bọ cạp lên hai sao Bây giờ đang thiếu tăng ấy Đang thiếu tăng thiếu khống chế Nên là nó, nó, nó, nó bây giờ nó chưa full hay sao tôi chưa muốn chuyển Để bao giờ con con bọ cạp lên hay sao rồi ra farm tâm queen nữa thôi tôi xác định luôn Tôi sẽ chuyển luôn Tôi có BKB rồi tôi cũng không sợ rất lắm Tôi tôi tôi ở trong cái bộ này chắc là sợ con phong vũ ấy nhỉ nhưng mà phòng vua rất là mềm phòng vua này mềm lắm đấy anh em thấy là ờ, ra vừa rồi con gấu nó chém một phát nó phong vũ bay màu luôn kìa không ngại không ngại bây giờ nói chung là hên xui gấu mà chém ngon có crit cái đi là clear hết Ừ. Đợi ra 35 anh em nhá Chủ yếu là vẫn là chưa có đồ thôi Đồ vãi cứt thật Chuyện <laughs> này đồ vãi cứt thật đấy anh em ạ Anh em nhìn này Đồ heo thì luôn <coughs> Đồ toàn đồ thủ Đồ thủ của tổ bắn trưởng Đồ đồ mana thôi chứ còn không không không thấy đồ ram đâu Bây giờ là nếu mà đúng ra nhá là tôi ghép được thêm một cái giáp xoay nữa rồi đấy Nhưng mà tôi chưa ghép thôi Tôi vẫn đang đợi cái món đồ Kira Kira đánh ở level 10 cho nó gọi chắc chắc kèo top 1 Tôi chỉ cần một trong hai món trấn phái thôi mà Tôi không cần phải là cả hai món Đấy, không cần phải cả cướp điên lẫn Kira Tôi chỉ cần một trong hai thôi mà Cho tôi một trong hai đi Anh em nhở <coughs> Đấy đây này là ăn này Khỏe không? Khỏe Clear khỏe lắm anh em ạ Ui anh em nhìn ở cái cái sân đấu ở bên kia kìa cái thằng SOS 888 kia tôi đẩy cho một phát gần bay màu luôn <laughs> Anh em thấy không đây ngộ không hai đồ ngon hơn đấy nhá Ngộ không hai đồ ngon hơn con, con gấu assassin nhiều Mà anh em thấy tôi đẩy cho Thế mới biết được là Cái bộ này nó mạnh mà Cái quan trọng là anh em có lên được con, con gấu assassin hay sao không hay thôi Đấy, có đánh ở trong cái bộ 6 assassin không hay thôi Chứ còn anh em thấy vui cái quả vừa rồi tôi đẩy dã man không Vâng, rao này cố gắng ra cái nhẫn máu nhá Chó xin cái nhận máu thôi Tôi đổi luôn 9 assassin luôn đấy Hứa Chó xin cái nhẫn máu nhá Nhẫn hồi máu Chứ không phải là cái ngọc máu đâu Nhẫn hồi máu Nói rõ ràng là như thế nhá Cho cái, cái ngọc hồi máu đi Không có rồi Ôi xong rồi Chém lan <clears throat> Thôi thì cũng chỉ lấy được cái này thôi Thôi tôi ghép luôn anh em nhá Rồi thôi Bây giờ tôi sẽ roll Roll đã Roll kiếm gấu 3 sao với cả Cái cái cái dàn assassin full 2 sao đã anh em nhá Một con để rui nữa Đây rồi anh em ơi Ok nhá Chuyển luôn 9 xin không Thôi từ từ đã anh em ạ Đồ chưa ghép hết Đồ chưa ghép hết từ từ đã bình tĩnh bình tĩnh đợi cái nhà sos đi đã rồi chuyển đây rồi đi được không bạn ơi ui rồi ôi anh em nhìn kìa chỉ còn lại một con ngộ không nhưng mà chắc là không ăn được đâu solo ngộ không thì không ăn được ngộ không này đồ thế giới quá anh em ạ anh em nhìn đồ này thấy không toàn những cái món đồ chấn phái luôn hút máu trừ giáp cuối nhá Kira nhá Chém lan Đồ như này có có cả cấp điên luôn này Có cấp điên luôn đấy, giáp xoay cấp điên luôn Đồ thế giới thế này thì nói chung là cái tầm này thì cũng chưa ăn được Bởi vì là tôi chưa chuyển sang 9 Assassin <laughs> Anh em tin không? Tôi chưa chuyển 9 Assassin thôi Bây giờ tôi chuyển 9 Assassin là tôi ăn chặt luôn Hứa với anh em luôn Chả qua con gấu Assassin nó chưa ở trong cái bộ của nó thôi địch của nó là gì là mắc binh nha anh em nhá mắc binh là chín assassin bây giờ cho chín assassin vào luôn không nhỉ chín assassin kẹp bit là đủ rồi đấy mà con bò cạp nó chưa lên được hai sao chưa có phantom queen bò cạp chưa lên được hai sao bây giờ tôi ghép được cái uh, cái cái giáp xoay nữa có đợi nữa không nhỉ thực ra là bây giờ đợi ấy thì tôi nghĩ là thằng bắc kinh mới là cái thằng ra đi trước solo đánh với cả với với uh, assassin <clears throat> bắc kinh này lấy cái cửa gì mà ăn được cái bộ này anh em thấy không assassin clear nhanh lắm bắc kinh khả năng đi là rất cao 11 máu thì chắc rao sau đi rồi gì nữa Bắc Kinh rao sau gặp tôi thì chắc là cũng đi thôi Tôi nghĩ là Bắc Kinh là, là, là, là round này là gặp tôi là đi rồi Không có cái cửa là ăn ở đâu anh em ạ Tôi chỉ cần tách cái đội hình này ra Tôi không bị cái con uh, con con con ngộ không của nó bớ vào ấy Đập đập ờ, đập đập chùm thì tôi chắc chắn tôi ăn <coughs> Thật Được không? Được không? u uh, vẫn còn uh, ờ, gấu assassin vẫn sống thôi thôi xong rồi xong rồi xong rồi ốm cọc kìa ốm cọc ôm cọc luôn phong vũ ôm cọc anh em ạ à. nói chung là con phong vũ phải lên được 3 sao chứ còn hai sao không ăn thua ui rồi ui rồi anh em ơi <laughs> anh em biết tôi vừa nhặt được cái gì không thôi xong rồi bao nhiêu công tôi chờ đợi đến bây giờ nó đã ra vãi đái thật Ghim từ đầu game đến bây giờ đấy Hay quá anh em ơi Quá là uy tín luôn Từ cái đao 25 Đây rồi anh em ơi Mắc binh đây rồi Nào Đồ yếu hơn nó nhá Anh em xem nhá ngộ không nhá mày thì ngộ không <laughs> Ôi rồi ơi anh em ơi con ngộ không chỉ kịp lướt qua nhau đùa thật là như thế luôn thấy chưa anh em thấy mạnh chưa ai bảo yếu yếu thật không khác gì cái con già ở trong cái bộ bếp ừ, khó chịu không mẹ nó nhảy như một phát nó không bay màu anh em biết nó khỏe đến cỡ như nào anh em nhá đấy là con đồ con vô vẩn đấy không cướp điên không hút máu trừ giáp cuối đâu đây mới chỉ là một cái món đồ duy nhất là cái găng tay kira thôi nhá anh em nhá còn bộ này thực ra là nói với anh em là nếu mà có cướp điên rồi có hút máu trừ giáp thì vãi cứt lắm anh em ạ à.